Oh, hello chào tất cả mọi người Nay mình uh, thấy ờ, nhiều người uh, yêu cầu mình làm cái món uh, mì cay Thì nay hôm nay mình làm mình mua mì cay mình về mình làm tại nhà Đây như bình thường ở ngoài người ta sẽ có gì mì cay cấp độ 7 Nhưng mà đây cấp độ vũ trụ <laughs> Này bỏ mấy, mấy muỗng ớt nha năm Nói chung cái mì, cái mì này mình mua là cơ bản là là nó là đã là mì cay rồi các bạn nó là đảm là mì cay Hàn Quốc nhưng mà mình uh, thêm uh, ớt bột ở ngoài tiệm nó cũng thế thôi ở ngoài tiệm nó cũng thế thôi thôi để mình thử ai chà thấy như hình như có gì đấy nó sai sai thì phải cay lắm mình đấy ờ, cái, cái ờ, sợi mì của Hàn Quốc là khi nào nó kiểu như là nó nó dài nó nó nó sợi nó to hơn của Việt Nam mình nhưng mà ăn thì nó nó dai dai hơn thơm hơn của bên Việt Nam mình <coughs> mời mọi người nhé mình làm thử trước tí đây uhm. nóng quá hút không nổi cái này à, ở cái mì cay mình là có à, đây tím nè thịt bò nè, xúc xích uh, cá viên chiên nè đúng uh, cái topping của của ở ngoài tiệm luôn á bên này mình có kim chi với lại nước chấm uh, nước chấm uh, ớt xanh nóng quá uhm. Hmm. hmm. nhưng mà tính làm mì cay á, làm uh, mọi người mua cái mì của Hàn Quốc á cái sợi mì nó nó sẽ giống như cái cái cái của mì cay hơn nhưng mà làm như kiểu mì hào hào hay là mì uh, omachi thì nó không không không giống đâu uhm. <sighs> thử cái cá viên chiêng Ừ. ngon <laughs> ngon yeah. Dạ. <laughs> cái này hồi hồi ở Việt Nam ờ, cái kiểu mì cay mà hồi xưa mà mới ờ, về Việt Nam là đang hot cái kiểu loại là mì cay cấp độ 1 hay cấp độ 2, cấp độ 3 đến 7 hồi xưa mình <clears throat> mình có thử nhưng mà hồi xưa như mình nhớ là mình ăn đến cấp độ 6 thì phải ở ngoài tiệm mà người ta thêm cái kiểu như cái ờ, cái bột ớt hay sao cái cái gọi là cái gì nhỉ cái gì cay cay nhỉ cái gì mà nước cay á kiểu kiểu ăn nó ăn về là thôi xác định xác định là đi ờ, anh <laughs> ăn, anh ăn tàu gặp anh tàu alo phải ít nhất là hai ngày hồi, hồi xưa mình mình hay đi ăn mì cay á cái này mà lâu lâu thèm á mình làm ở nhà nó an toàn hơn ăn vừa nhiều vừa rẻ mà vừa an toàn hmm. cái loại mà kim chi mình mới mua này á loại mới mình mới mua thử ngon ngon bạn nào mà thích ăn uh, kiểu kim chi uh, ờ, kèm kèm kèm theo giống như mình thì đi siêu thị mua mua thử cái loại này ăn mình cảm giác so với tất cả các loại trước mà mình ăn ở các clip trước thì thì cái này nó đúng kiểu Hàn Quốc uh, ờ, 80 phần trăm không được đánh giá là được hmm. cái này sơ bộ cái à, cái nồi này bao nhiêu nhỉ uhm. trong tổng hết cái nồi này thì khoảng rơi vào tám chục tám chục nhưng mà mình nhớ không lầm một giá một cái tô mì cay ở ngoài tiệm thì đâu đó rơi vào khoảng tầm 50k thì uh, mọi người làm thì cái này nồi này mình nghĩ ai chắc khoảng được tầm ba người ba người thì một người sơn sương khoảng tầm 25 k là ăn nhức nách ăn nhức cái nách luôn ồn ào quá ta ơi đấy thấy không cứ chuẩn bị làm ờ, à, quên quên trong mọi người quay à, như thế nào như thế nào là nở hoa <laughs> nở hoa là như thế nào nó thích mua cái loại nhỏ này cái loại bé bé bé, bé hả à, ngon về nóng quá. như mình thấy á ví dụ à, ví dụ ừ. nó vừa nóng vừa cay ừ. uống nước vô cay lắm như mình là người Huế mình ăn cay tức là nếu mà tính về độ giỏi thì tính về độ điểm thì mình ăn cay được khoảng tầm 7 điểm nhưng mà khi mà ăn cái nồi này á mình nghĩ nó sẽ tương đương uh, ờ, 5 muỗng ớt nhá 5 muỗng ớt uh, thì mình nghĩ tương đương rơi vào khoảng tầm cấp độ 6 cấp độ 6 ở ngoài tiệm à, cái đấy vì cơ cơ bản á là cái mì của mình mua á, là nó thuộc loại là mì cay của Hàn Quốc thực ra nó là cay sẵn rồi vì á mình không tính là làm như này đâu mình tính á là làm thử thách à, vì mình thấy nhiều nhiều bạn yêu cầu mình á là làm thử thách là tức là ăn ăn từ cấp độ 1 ờ, đến cấp độ 7 đi đó thì mình tưởng thế nhưng mà đây là mình làm quốc một phát ờ, tắp bồi thấu luôn cho nó nhanh làm như thế là tương đối mất công <sighs> đúng nha ăn mì là phải có mấy cái ờ, cái này là gọi cái gì anh quên rồi nè hả topping không những cái su tím à cái su tím xu tím với cái xu à, xu trắng là phải phải có nhà phải có nhà không không thể thiếu nha có cái đấy ăn nhai nó sực sực sực nhai nó thơm thơm nó có cái topping đó ăn ngon sức khỏe hút nước cay quá mọi người ơi nói chung là nói vì cay á thì cái này cay đấy cay đấy nhưng mà mình chịu vẫn được vẫn uh, ờ, ở trong cái uh, cái giới hạn ừ. à, nóng quá vừa nóng vừa cay mọi người biết rồi đó cái nóng á, mà combo thêm cái cay á, là nó sẽ tăng cái cay lên rất là kinh bây giờ mình mà uống thêm nước đá thì thôi xác định Hmm. à, cay ác quá rồi à, hẹn bị cay nhiều nhiều lúc nhiều lúc thấy uh, khuya khuya khuya khuya khuya tối um, mình làm xong mà mình thấy nhiều nhiều người uh, oh shit no im im lặng im lặng kiểu như mình thấy nhiều nhiều người uh, post uh, ảnh ảnh mì tôm uh, mọi người lúc thèm nhìn thèm kinh khủng nhìn mà thèm mà kiểu như ao ao ước bây giờ ước bây giờ mà ước gì mà có tô mì tôm mà ăn đó trời ơi và nhiều lúc đâu có sẵn những cái cái topping như này đâu đúng không nhiều khi đâu có sẵn đâu cái này phải đi siêu thị mới có chứ đâu ra đâu ra sẵn uhm. Uhm. nóng quá uhm. trời ơi nhớ hồi xưa hai ờ, hai chế chế chế mấy mì tôm ăn ngon bây giờ mà tính ra nha tính ra bây giờ mình lại không thích mì nước bằng mì mì khô nhá như kiểu mì tương đen nè như kiểu mì uh, spaghetti nè bữa nay không biết cảm giác uh, sao á hồi xưa hồi xưa là mình thích ăn mì nước làm như mì chua cay à, một ví dụ mì chua cay um, um, các kiểu nói chung là đại loại là mì nước ấy. nhưng mà từ khi nhá từ khi mình ăn cái mì tương đen và cái mì spaghetti của Việt Nam mình hiện tại ấy, ngon lắm đảm bảo với mọi người luôn là đi siêu thị mua tầm khoảng chục gói khuya khuya khuya mà đói nha trời ơi làm một quả mì tôm đổ thêm trái trứng à, quả trứng xong ví dụ có rau cái gì đấy kẹp vô ăn à nhức cái nách nhức cái nách luôn chứ đùa ngon nhưng mà ngon nhưng mà thiếu cái này thiếu một một tí uh, một tí nước mắm đấy mọi người mọi người làm thì nhớ uh, ờ, nêm, nêm nếm sao cho nó vừa miệng nhá cái này này mình quên bỏ nước mắm vì cái này thì kiểu như là topping nhiều quá topping nhiều nó sẽ khiến cái mì tôm của mình nó bị lạc bị lạc bỏ nước mắm vào nêm nếm sao cho vừa ăn hay là 21 làm quả mà quán bán mì cay nhỉ? ừ. hay quá nó nóng nóng theo bô cay kinh khủng thoải mái liền mình có cái là mình đi ăn cái gì ờ, mình thấy ngon á là bắt đầu về mình tìm tòi mình làm thử mà khi mà làm thử mà thấy ngon y chang như ngoài tiệm là bắt đầu mình mình lại có lên cái ý tưởng là Ủa sao bây giờ mình nấu ngon như này mình nấu ngon hơn ở ngoài tiệm mà mình không mở mở quán nhỉ cái lúc nào có cái ờ, cái cái cái cái cái, cái ý tưởng nhiều lắm giờ sắp tới mình ờ, mình mở ví dụ nem chua ráng nè vì á, khi mà mình đi um, đi du lịch á mình ăn rất là nhiều nem chua rán mình thấy là rất là ngon mà khi đến khi về Huế mình hà mình đi tìm không có Đó, bắt đầu mình nghĩ mẹ em cái món này ngon phải trưởng ra mà ở đây không có ở đây có nhưng mà nó dở ở đây đi mình đi tìm 10 tiệm đôi lúc thèm lắm đôi lúc thèm thèm nếu mà không có ở chỗ nào ăn á bây giờ ví dụ ông ông ông a đi ông đăng cái hình em chú ráng này mà ui mẹ thèm quá đấy đi bên đi kiếm liền cái kiếm mà ở đây 10 triệu 10 triệu mà tiệm nào cũng nhiều thằng ra sắp tới mình quốc luôn quả gọi là bạc nem du đạn vừa một phần là vừa phục vụ cho mình ăn mỗi lúc mình thèm vừa vừa bán <laughs> anh em nào mà có ý tưởng mà ví dụ món nào ngon bảo ông hiểu ông Hiếu mai mốt Hiếu làm và Hiếu bán <laughs> bán bán kiếm tiền 15 phút chứ <sighs> Trời ơi tính ra ăn hơn nửa nồi rồi á à, Ăn hơn nửa nồi rồi đúng không Cái nồi này là ba người ăn đúng không Ăn hơn nửa nồi rồi Ừ. làm em cá với cá bên kia này mọi người biết sao không ngon nói về cái độ điểm nha mình thì công um, mình để đánh giá gọi là nói chung mình tự khen bản thân mình thấy nó hơi thấy kỳ à, đánh giá cái này khoảng 8 điểm nhưng mà so như ở ngoài tiệm á thì nó ngang ngửa vì ngồi tiệm nó như này thôi chả khác gì đâu kể cả topping hay là cái gì hay là thịt hay là cá viên chiên cái gì y chang như này thôi không khác gì nhưng mà nhưng mà sao ta nhiều quá <laughs> nhiều quá ăn không hết nó không hết thế thôi chứ tí nữa mọi người bình thường thấy những cái video mình ăn không hết á đôi lúc không phải là mình no không phải là mình không ăn được nửa là trừ cho vợ ăn trừ cho camera ăn khổ lắm Thế bây giờ hỏi anh em nhá ví dụ khuya mình nấu một nồi này đáng ra nồi này ăn được ba người đúng không nhưng một mình ăn chắc chắn là không bao giờ hết được hay là có những cái món mà mình ăn thừa thức mình ăn hết nhưng mà bây giờ ăn hết rồi thì camera có gì mà ăn nó phải chưa một cái mức độ nào đấy để camera ăn nhiều anh em bảo anh ơi anh ăn hết đi anh ăn hết cho ngon đúng ăn hết ngon chính xác ăn hết thì nó sẽ ngon hơn để lại nó không ngon nhưng mà <laughs> ăn hết là ra đường ở đấy em ạ <laughs> ăn hết là ra được ở đấy uhm. rồi thế là tính ra tính ra nếu mà sau này mình làm lại cái bì cay á thì mình sẽ nâng cái cấp độ lên vì cái cái cái mức độ cấp độ 6 như này thì mình cảm giác như đối đối với mình thôi nha chưa chưa đủ chưa đủ tuổi cái này mình ở ít nhất là cấp độ 7 hoặc cấp độ 8 Vậy như người Huế mà ăn, ăn cay ngay từ nhỏ ra mấy cái này chưa xi nhè mọi người thấy không nóng thôi chẳng qua là nước nóng thôi thành ra mình đổ thôi bây giờ hết rồi hết rồi à, thế là xong xong buổi tối Thôi chào mọi người, tạm biệt mọi người nha Mọi người nhớ ờ, like và subscribe comment ở phía dưới ờ, những cái món mà mọi người thích Đấy, ờ, Như là ví dụ như đây Nhiều bạn bảo ăn ăn mì cay đi Làm luộc đấy thì mọi người nhớ comment và like ở phía dưới nha cảm ơn mọi người rất nhiều bye bye mọi người hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo à, bye bye